và Mỹ Phước thân bạn ngay chỗ vị trí đó là đang được làm nha à, đã được làm và đỡ chuẩn bị thông tiếng rồi như vậy thì lô đất của mình nó có à, vị trí tại đây ạ à. từ cái mốc ranh giới này nha cả nhà mốc ranh giới này đi thẳng vào bên kia là chiều sâu là 52 m nha sâu là 5 12 m và chiều ngang là 6 m để tính từ cái vị trí mốc này đi thẳng vào bên này đây cả nhà thấy ạ à. đây qua đây là 6 mét nha cả nhà như vậy thì à, diện tích ở đây là ngang 6 sâu 5 12 và có 120 m thổ cư có 120 m thổ cư nha và lô đất này có giá bán là 1 tỷ 870 triệu nha cả nhà giá cực kỳ rẻ cực kỳ hấp dẫn ạ à. 1 tỷ 870 triệu thôi ạ à. cực kỳ hấp dẫn nha cả nhà và đây như cái nhà thấy thì cái nhà hãy theo chân mình đi vào sâu sâu bên trong một xíu ha để đỡ chúng ta biết được cái ờ, ờ, hình dung được cái lô ờ, đất của mình và đây chúng ta nhìn lại bên tay trái này của chúng ta là, là ranh giới của mép bên này và chúng ta nhìn lại bên này đây nhìn lại bên này thì đây là ranh giới của cái lô đất và chúng ta đi sâu vào bên trong ạ à. sau là 52 nha cả nhà 52 ạ à. cả nhà hãy trong mình vào đây thì 52 thì chắc là nó sâu lắm á cả nhà nó sâu qua bên trong này luôn này mình thấy là 52 thì mình nghĩ là nó chạy vào bên trong luôn á thì ờ, ở đây thì có một ờ, một trăm hai mươi mét thổ cư nha giá bán là 1 tỷ 870 triệu rồi như vậy thì à, cả nhà hãy theo trong mình cả nhà hãy theo trong mình nha đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn và đi xung quanh xem là tiện ích kết nối với những tuyến đường nào và chúng ta mua đất này thì chúng ta ở hay là đầu tư như thế nào cho phù hợp ạ à. còn cái nhà hãy, hãy theo chân mình đi ạ à. đang à, có mặt tại à, đường Mỹ Phước Tân Vàng nha cả nhà và đây chính là cái à, đoạn đường từ cái cái con đường mà mình vay cái lô đất á mình đi thẳng ra đây thì mình tới vị trí này là đường Mỹ Phước Tân Vạn và ngay vị trí này là cái vị trí mà đang được làm nha cả nhà và xong sau khi mà xong cái đoạn này và một cái đoạn nữa mà ngay gần với đường quốc lộ 14 á đường về dt cái chỗ vòng xây Định Hồ á thì con đường Mỹ Phước Tân Vạn này chính thức sẽ được thông xe và đây đây chính là con đường Mỹ Phước Tân Vạn cả nhà thấy ạ à? và phía bên kia là chính là con đường HL605 đi qua cái dự án mà nương tháp sáu của mình mình à, có làm nhiều video rồi hướng này là hướng vừa bầu vàng nha cả nhà hướng này là hướng vừa bầu vàng của con đường Mỹ Phước Tân Vạn ạ à. còn hướng này hướng này là hướng vừa Bình Dương hướng vừa th thành phố Hồ Chí Minh đó, cả nhà thấy ạ à hướng này là hướng về thú số giờ một đi theo hướng này như vậy thì cái nhà thấy hiện tại con đường Mỹ Phước Tân Vạn này đã được hình thành gọi là gần như là 98 phần trăm luôn cả nhà 98 phần trăm rồi 98 phần trăm nha chỉ còn 2 phần trăm nữa là một chút xíu nữa thôi là à, sẽ được thông tiến gọi là thông tiến đó mà hoàn thành à, con đường Mỹ Phước Tân Vạn này và từ vị trí lô đất này của mình đi tới cái ngay vị trí này thì chỉ tầm khoảng là một phút thôi nha rất là gần rất là gần và sau khi con đường này nó hình thành thì cả nhà sẽ hình dung ra được điều gì sẽ xảy ra đúng không ạ? Tức là mình đầu tư thì chắc chắn nó sẽ có lời rất là nhiều. Bên cạnh đó là à, dân cư cũng à, tập trung vào và buôn bán cũng như là những cái à, căn nhà mới sẽ được xây dựng lên à, ở, ở trên những con đường này à, khá là đẹp. Tại vì từ vị trí này, từ vị trí mà rất là gần như thế này, rất là gần mà chúng ta đã có hai ngã ba ngã tư rồi. Phía bên kia là một cái ngã tư của đường hl 05 và ngay chỗ vị trí này thì con đường mà chúng ta đang đi ra từ lô đất đi va thì cũng một ngã tư chúng ta lên trên kia nữa và chúng ta lên trên kia một xíu nữa thì đây thì đây cũng là cái con đường à, thì đây cũng là cái ngã tư như vậy thì à, nếu như cả nhà muốn mua cái lô đất này thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho mình ạ à. xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau